mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn xót trái tim hậm hực lửa đâu như bừng to bong bong tôi thấy ai cũng buồn mà tôi muốn đâu dần hơn nhưng lừa lừa từ đâu sao cứ dần dần từng cơn lừa từ đâu sao cứ dâng dâng từng cơn bang bang tình tình tình tan có tiếng chuông ngân vang đàn xa tình tình tình tan có tiếng chuông ngân vang đàn xa tiếng chuông chánh niệm tiếng chuông chánh niệm bình hơi thở tới an bình buồn phiền dần xa khi thở luôn mây hơi vào ra buồn phiền dần xa khi thở luôn mây hơi vào ra bom quan thế âm lực quan thế âm hành tôi tập mở lòng ra tôi lắng nghe tâm mình hát giống kia mây đời tìm vàng trong tôi nên khiến tôi nổi cơn thật mau tìm vàng trong tôi nên khiến tôi nổi cơn thật mau bon, bon. kẻ kia thế này kẻ kia năng lời nguyên do dũng về thôi tôi quyết tâm xây hồ duyên thói quen dần hơn thành hồ sen thơm ngát hương của hiệu và thương thành hồ sen thơm ngát hương của hiệu và